Hi, hello Ngọc Hà, xin chào tất cả mọi người à, Ngày hôm nay thì Ngọc Hà sẽ làm cái video này à, để à, một lần nữa khẳng định lại cái sự à, chất lượng và uy tín của dòng Skin AZ các chị yêu nhé à, Thời gian vừa qua thì có một số à, một số mỹ phẩm của dòng Skin AZ bị nhái và đã làm cho rất là nhiều chị em chúng ta mua nhầm và rất là băn khoăn không biết là dòng Skin AZ hiện tại bây giờ thì nó có thật nữa hay không thì nếu như mà các chị yêu mua đúng uy tín chất lượng mua đúng nơi sản xuất mua đúng người bán có tâm thì các chị sẽ được uh, có những cái uh, sản phẩm rất là an toàn cho bản thân mình xài các chị yêu nhé uh, ờ, tất nhiên là mua cái gì cũng không cũng mất tiền thôi đúng không các chị có chỉ có thể là mua rẻ hơn à, một hai trăm ngàn chăng nữa nhưng mà cái chất lượng nó không mang lại cho các chị yêu thì các chị yêu sẽ rất là à, phí tiền không những phí tiền mà còn ảnh hưởng rất là lớn đến cái làn da của mình thì à, dòng skin Z hiện tại thì à, rất là nhiều dòng và hiện tại em đang cầm trên tay đó là loại à, lõ uh, White Angel dòng sữa non cao cấp được nhập khẩu từ New Zealand các chị lưu ý cho em nhé khi mua hàng bên shop Skin Jet Ngọc Hà các chị sẽ có một phiếu bảo hành Đi kèm với sản phẩm đó là phiếu bảo hành các chị yêu Phiếu bảo hành chính hãng của công ty Và à, trên mỗi sản phẩm đều có tem của Bộ Y tế Tem chống hàng giả, hàng nhái à, Tem của công an và của Mosun công ty Mosun các chị yêu nhé Và ngày hôm nay thì Ngọc Hà sẽ check in mã vạch cho mọi người thấy luôn. Nếu như các chị à, khi mua hàng Skinart bên em các chị có thể kiểm tra đầy đủ thứ nhất phiếu bảo hành thứ hai tem chống hàng giả thứ ba của Bộ Công an Y tế và thứ tư chúng ta sẽ check mã vạch các chị yêu nha đây em sẽ check mã vạch trực tiếp cho các chị yêu thấy mã vạch chúng ta sẽ quay ở dưới cái clip à, cái cái cái uh, cuối vỏ hộp nó sẽ có một cái mã vạch nó sẽ check nhá đây em vừa check xong mà các chị thấy đúng không ạ à, cái gì kem White Angel trắng trong vòng 10 giây à, thiên nhiên cao cấp giá của nó là 680 ngàn và số lượt quét là 19.429 lượt người đã quét đây các chị yêu thấy này sản xuất ở đâu và điểm bán như thế nào tất cả những cái uh, cái cái um, uh, thông tin về sản phẩm thì nó sẽ hiển lên cho các chị yêu Dòng Skin AZ thì hiện tại đang được lưu hành trên 23 quốc gia Và em sẽ check tiếp theo tức là mỗi sản phẩm em sẽ check cái kem V10 đang siêu hot nhất hiện nay các chị yêu à, Cũng có đầy đủ tem của Bộ Y tế chống hàng nhái hàng giả dạ các chị yêu nhé Và chúng ta sẽ quay ở cuối cái đích của nó để chúng ta check Rồi đây Em vừa check cái em à, nước hoa hồng các chị yêu nha Toner hoa hồng đây à, Nước cân bằng da cao cấp 6 in 1 của Ake Skin AZ Đây các chị yêu các chị thấy không ạ? Đây Thì tức là tất cả mọi thông tin và những cái à, lưu hành của Bộ Công an Y tế và số lượng ngày sản xuất thì nó sẽ uh, khi các chị yêu check thì nó sẽ hiển lên đây các chị yêu nha chúng ta khi mua hàng thì chúng ta cực kỳ được uh, an toàn về từ đầu ra đầu vào tới tay các chị xài thì rất là ok và rất là tiêu chuẩn đó, đó. Và hiện nay thì rất là nhiều chị em mua hàng và không có cái phiếu bảo hành này Nếu như các chị mua hàng không có phiếu bảo hành này thì công ty chúng em sẽ không chịu trách nhiệm các chị yêu nhé Tại vì là nếu như mà một sản phẩm được xuất ra thì sẽ kèm theo một cái phiếu bảo hành này nếu như các chị không nhận được cái phiếu bảo hành này thì bên em sẽ không chịu trách nhiệm sẽ không chịu trách nhiệm về cái tình trạng da về cái tình trạng về cái tình trạng mà các chị uh, gặp sau đấy đúng không ạ nếu như các chị mua hàng chính hãng tại công ty thì nó sẽ có đầy đủ tem mạ vạch check của công ty luôn đấy thì khi đấy chúng em sẽ mới có uh, nhiệm vụ và có nghĩa vụ là uh, xem hàng các chị yêu còn rất là nhiều chị em mua hàng ở đâu không biết nhưng mà tới và bảo là dòng skin nát nhái da kém chất lượng các này